Xin chào anh em thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái món đồ chơi tài xỉu mới nhất hiện nay thì với cái món đồ chơi này nó phù hợp cho anh em tổ chức được sân chơi hay em có điều kiện luôn được đồ vào sân chơi đấy thì đây nó là cái bộ hộp báo dung tài xỉu đây là cái công nghệ mới nhất hiện nay nó bao gồm một bộ hộp và một máy báo dung rất là nhỏ gọn em nhé khoảng cách từ máy tới bộ hộp là 3 mét đổ lại đấy, rất là phù hợp cho anh em thì cái bộ hộp này nó là 100% là không tan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 nạp cũng vậy đây đấy nếu nó là đồ câu chuyện anh em cứ thử nam châm này chắc chắn sẽ hít anh em ạ thì anh em quan tâm thì có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình tôi sẽ tư vấn cho anh em đây hột này rất là trong nhá hột soi xuyên đây hoàn toàn là bình thường đấy, không hề gợn đục anh em nhé đấy. Đấy, anh em lưu ý nhé những cái hột công chuyện ngày xưa đấy em soi đèn flash này chắc chắn sẽ gợn đục anh em ạ đây đĩa của tôi đây cũng soi xuyên nhá anh em lưu ý này nếu nắp đĩa quân hột anh em cứ thử nam châm không hít hay là soi đèn xuyên này là ok em nhé thế tôi hướng dẫn anh em sử dụng xong tôi sẽ ngâm ba hột này vào cốc nước muối cho em thấy được hột là nổi hoàn toàn bình thường cách chơi rất là đơn giản thôi anh em cố gắng luôn cho tôi cái bộ hồ thẻ bạc nắp đĩa là của người ta nắp đĩa gì cũng được anh em nhé đấy em chỉ cần bật máy lên và để trong người và ngồi phạm vi 3 mét đổ lại thì ngay sau đây tôi sẽ cầm trên tay và test thử cho anh em được thấy cái độ hiệu quả của nó anh em nhé anh em lưu ý nhé đây là báo dung tài xỉu cho nên là độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối anh em nhé đấy máy báo một dung anh em mới xỉu máy báo hai dung anh em tài tôi như tiếng này đây máy báo hai dung anh em tài tôi tài này 11 nút ok đấy rất là hiệu quả sóc xong hai ba giây là máy nó sẽ báo rung ngược lại cho em biết cái máy này thì rung rất là êm nên em yên tâm nhé đấy máy báo một rung anh em lấy xỉu của tôi xỉu này 9 nút đấy anh em cứ để sát cái da thịt của mình để mình dễ dàng cảm nhận cái nhịp rung của nó và khẳng định với anh em nó không hề phát ra tiếng kêu người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhé máy tiếp tục báo một rung đây anh em hãy xỉu của tôi xỉu này ok thì cái bộ hột này đấy nó là 100% không tang và đã được bo phá khóc cạnh chống lại tất cả các thầy thợ và đi đèo hơn anh em nhé nên em cứ yên tâm là vào sân chơi tất cả các thầy thợ là không thể nghe được anh em nhé máy báo hai dung đây anh em anh tài tôi tài này ok đây tôi sẽ để đây để, để cùng cảm nhận cái nhịp dung với tôi thì cái bộ hột này là nó có thời lượng sử dụng là 3 tháng hết 3 tháng anh em muốn chơi tiếp anh em mua thêm bộ hột của tôi và kết hợp với cái máy này này em có thể chơi được em nhé máy báo một dung anh em hãy xỉu tôi xỉu này 9 nút ok Đấy, sân chơi sóc dài đều được em nhé không ảnh hưởng gì đấy đây là cái công nghệ mới nhất hiện nay đẳng cấp nhất hiện nay và chuẩn xác tuyệt đối anh em nhé máy báo hai dung anh em đánh tài thôi tài này ok 13 lút rất là hiệu quả anh em ạ đấy thì anh em cần tư vấn thì liên hệ tôi đấy tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài lá thì luôn hết từ điện thoại đây anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em tài tôi tài này 11 nút ok đấy thì cái công nghệ này rất là mới anh em nhé anh em chỉ cần luồn cho tôi bộ hột vào là em có thể chơi được đấy thì em quan tâm thì có thể liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em hột thì nói đây xin cảm ơn anh em đã theo dõi video